Anh ơi Ôi Em có con 7 Plus đấy nhưng mà pin nó yếu quá rồi. Em vừa mua cục pin Vicen của bên anh ấy Anh thay giúp em với Yếu là bao nhiêu phần trăm em? Yếu bây giờ nó còn 84 phần trăm rồi Thực ra là trên 80 phần trăm à, dưới trên 80 phần trăm thì cần phải thay đâu Nhưng mà uh, pin của em sạc được bao lần rồi? Pin của em em kiểm tra trên hệ thống là sạc được uh, ờ, 800 lần rồi Úi giời, 800 lần thì thay thật thường thường nhá là pin mà trên 80 thì chưa cần phải thay dưới 80 cần phải thay nhưng mà nếu pin mà của em mà sạc được tầm khoảng 500 ờ, lần trở lên ấy, hoặc là 600 lần lên nghĩa là dùng hai năm đấy thì em nên thay thế này là bây giờ em đã mua pin bên anh rồi pin xe rồi thì và thay thì vào đây hướng dẫn cho anh hướng dẫn chi tiết cái cách thay nhá đó cho các bạn nào xem clip các bạn đi xem thì các bạn biết các bạn tự thay được đấy vào đây à. Ok nhá, bây giờ để thay pin chiếc uh, 7 plus này thì uh, cần chuẩn bị những cái thứ như này Tất nhiên rồi là một bộ tô vít để cũng được nhưng phải vặn được nhá đó là một cái tô vít à, vặn ốc đít này nó có hình à, hình hình giống như hình hoa ấy tầm 6 à, cánh một chiếc vít quan trọng nhất ở iPhone 7 Plus trở lên ấy, thì nó sẽ có một cái vít ba cạnh đó thế nên chúng ta cần chuẩn bị một cái vít ba cạnh nhá cùng nữa là một cái vít bốn cạnh nhỏ như này để vặn một số ốc khác trong 7 Plus nó có ba loại ốc ốc đít thì không nói làm gì rồi iPhone nào cũng dùng chung một loại tôi vít này có thể vặn được này đó ốc bốn cạnh này thì iPhone gần như iPhone nào cũng có này quan trọng nhất từ 7 lớp thì lên nó sẽ có ốc ba cạnh đó thế là chúng ta cần chuẩn bị ba loại tô vít đấy nhá thủ thuật rất đơn giản thôi để mở được tất nhiên là pin nữa pin Vincent đây nhá pin Vincent thì mở hộp pin Vincent là nó cũng đơn giản thôi đây là một bản à, pin Vincent của thị trường à, nội địa Trung Quốc pin này thì bên mình đang bán với mức giá rất là rẻ thôi anh em nhé à, tầm khoảng uh, pin cho 7 Plus thì tầm khoảng uh, 300 nghìn hơn 300 nghìn một cục pin thôi nếu mà anh em thay tại shop thì uh, sẽ được hỗ trợ đó của pin nó sẽ như này này là PVC nhá năm mới thì nó sẽ là màu đen nếu PVC là màu trắng là của năm cũ nhá của năm 2018 ấy 2019 đổ ra nó sẽ là màu à, đen PVC màu đen như này rồi đó thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ mở máy ra tất nhiên rồi có hai cái ốc lít đây này thường thường là các nhà bán hàng người ta hay dán tem bảo hành vào đây thì bên mình cũng không ngoại lệ mình sẽ phải dán tem bảo hành vào đây đó thì chúng ta cạy ra đấy nhá sau đó chúng ta dùng cái này này cái, cái nhiều cạnh này chúng ta vặn cái ốc lít ra đấy nhá đó, rất là dễ thôi bọn theo này lưu ý với anh em một điều nha iPhone 7 Plus này riêng iPhone à, X đổ lên nó sẽ có một cái chỗ khác tất cả những iPhone này thì đều Apple đều thiết kế cho chúng ta một cái chỗ để chúng ta có thể tháo ra thì chiếc 7 Plus và chiếc máy 8 à, Plus đổ lại nó nằm ở chỗ này này nó sẽ nằm ở chỗ này nhá đó thì anh em nếu có móng tay thì anh em dùng móng tay anh em ấn vào đây đó. nếu mà khó quá thì chúng ta sẽ dùng dao lam để chúng ta lách vào cái chỗ này riêng chỗ này thôi nhá anh em lưu ý riêng chỗ này những chỗ này không được đâu chỗ này không được đâu chỗ này cũng không được chỗ này cũng không được nhá riêng iPhone 8 Pro lại là cái này này chúng ta lách tay vào nhá này đó em nhìn đâu lách tay vào nhá đó sau đó vuốt có móng tay thì à, chúng ta dùng móng tay thôi không có móng tay chúng ta dùng một thiết bị khác mình có móng tay mình dùng được nó vuốt vào này vuốt vào này đó nó sẽ há được như này nhá đó nó sẽ há được như này anh em nhìn kỹ này này nó sẽ bị co lúc ấy co nó sẽ nhỏ đi một chút thành ra chúng ta mới lách tay vào được chứ còn những cái chỗ này nó dày chúng ta không lách vào được đâu nha đấy cái này này đó thì bây giờ iPhone 7 Plus thì cái cáp nằm ở phía này này cái cáp nó nằm phía này nhé chứ nó không nằm ở phía trên này như 6s à 6s lớp đổi lại thế cái cáp nằm ở phía này thế nên nhiều anh em nhắc phát này đứt luôn cáp màn hình mà hỏng cái màn hình trị giá mấy triệu luôn thế em cẩn thận nhá như cái cáp nằm phía này này chúng ta cầm ra rút ra chỗ này rút ra như này này em đi đâu và lật ngang như này đây rút là lật ngang này nhá đó lật ngang này này đó thì chiếc 7 lớt này ấy, là của bạn khách bạn đã trước đã từng mua bên mình và dùng rất là lâu rồi cho nên là mình sẽ bóc ra và bán tiền hàng đây thì nó sẽ dễ bóc còn nếu cái máy 7 lớt nào mà chưa từng bóc ra bao giờ ấy, thì những cái gioăng này sẽ rất là chặt thế là chúng ta cạy có phải khéo chúng ta có móng tay nhiều khi chúng ta không đủ lực nên chúng ta phải dùng một thiết bị khác nó có một cái thiết bị uh, mở máy ấy, chuyên dùng ấy thì chúng ta sẽ làm được hoặc là chúng ta có thể dùng một cái bao thẻ sim hoặc một cặp một cái cặp physics bằng nhựa là chúng ta có thể cãi được đó anh em lưu ý như vậy đó thì đến bây giờ là cái bước quan trọng nhất là cái bước này cho anh em làm thật khéo hỏng màn hình này khi chúng ta nhắc lên được như này nhé, thì chúng ta sẽ dùng cái vít ba cạnh cái vít ba cạnh ốc ba cạnh mình vừa nói đấy. toàn bộ những ốc ở đây ốc ở đây ốc ở đây ốc ở đây ốc ở đây ốc ở đây ở đây là ba cạnh nếu 1 2 3 4 5 6 7 cái ốc này không phải là ba cạnh ấy, thì chúng tỏ là máy đấy đã bị can thiệp và đã bị thay bằng ốc khác rồi chắc chắn là phải là ba cạnh nhá bây giờ chúng ta bạn A đó đúng là ba cạnh này anh em lưu ý nhá bạn là nâng ngắn như này nó sẽ có tất cả là sáu cái ống ngắn và một cái ống rất dài đó cái chỗ này sẽ phải cạy ra nhá đó đây này nó sẽ có 6 ốc ngắn và một cái ốc rất dài nhá đó đây ốc này sẽ là ốc dài này đó, đó sau đó chúng ta nhấc cái này ra ta nhấc cái này ra nhá đó. đây tiếp tục chúng ta sẽ bạn tiếp ba cái ốc ở phía trên để lắp camera trước này ba cái này cái này và một cái ở dưới tem ấy em lưu ý nhá một cái ở dưới tem này đó bạn tiếp các cuối cùng ra đấy nha và bây giờ chúng ta khéo léo chúng ta nhấc màn hình lên trước này đó hai cáp này gồm hai cáp nha cái camera trước gồm một cáp này đó bây giờ là chúng ta sẽ nhấc được màn hình ra đó nha bỏ màn hình qua một bên nhá để cẩn thận nhá kê vào đây là hòa đó bây giờ nhá đến bước chúng ta tháo pin thì à, chúng ta sẽ nhấc cái này lên trước này đây là cái kết nối của pin này chúng ta nhắc cái này trước nha đây nhắc là như này đó bây giờ là có ba cái pin xịn pin gốc ấy thì nó sẽ thường thường có cái ba cái này thì bên mình thay pin thường thường mình có hay gắn ba cái này vào thì bây giờ cái này rất khó rất khó rút này nếu rút không cẩn thận thì ờ, rất khó tháo pin ra nhé thế mình lưu ý khuyên anh em một cái là anh em nên kiên trì anh em tháo thêm cái rung này ra thì khi tháo rung là mình cũng bỏ anh em chuẩn bị một cái cáp à, cái ờ, tô vít bốn cạnh là vì thế bởi vì là cái rung này lại dùng vít bốn cạnh đó nó không dùng vít ba cạnh nó không dùng ốc ba cạnh giống như là cái ờ, cái cái cái chặn màn hình cũng như là chặn uh, cáp uh, loa trong camera trước đó đây nhá bạn cái gồm có ba cái ốc ở ba bên như này đó thì tiếp nữa là hai cái ốc để giữ cho socket ở rung tháo khéo nhá không khéo đứt rung đấy nhá đứt rung lại mất mấy trăm để thay rung đó nhấc nhựa ra em thấy không nhấc ra nhá đó bây giờ là nhấc thêm cái rung này ra đây anh em thấy không đây là cái rung bỏ cái rung vào bên nhá bây giờ sẽ rút cái cáp này này đó anh em nhìn thấy không chúng ta sẽ dùng tay chúng ta cạy cái này lên một chút đó xong chúng ta nhấc cái keo ra và chúng ta rút rút thật khéo nhá không đứt ok một cái này cái thứ hai này ok cái thứ ba này đó thế là nhấc được pin ra luôn nghe thấy không rất là dễ thôi ba cái và nhấc được cục pin ra đây là cục pin hỏng nhá đây là cục pin xịn anh em ạ đó cái tem rất in rất, xịn này đấy nhá bỏ con bên nhá đây bây giờ đến pin PCN pin mới thì bây giờ chúng ta sẽ dán cái keo mà theo máy theo pin vào nó tặng theo pin này này cái keo nó hơi dị nó không giống cái keo gốc nhưng không sao cũng có keo được bóc lớp vào ra sau đó dán vào cái keo lưu ý là dán vào cái đúng cái chiều nhé dán đúng cái chiều mà cái socket úp xuống như này này chứ nếu mà anh em dán ngược vào đây thì tự nhiên mất cái keo mà dùng không có keo vào dán là dùng cái keo uh, loại khác dán vào thì nó nó không chắc mà không dán keo thì máy sẽ bị long sọc thế nên là cẩn thận nhá đúng chiều này chiều mà cứ nhìn cái chiều mà nó có cái socket úp xuống này cái chiều mà nó không có tem của hãng này thì là cái chiều còn dán keo ok nhá và nhìn kỹ xem có đúng là pin của iPhone 7 hay không thì ở trên này nó thường thường nó sẽ ghi này đấy dành cho 7 plus này chứ nếu mà dành cho 8 plus thì kích thước nó y xì những cái socket là nó khác thế nhiều khi mua nhầm anh em dán keo rồi lại không dán vào không lắp vào được máy thì nó phí ra thế anh em lưu ý là nhìn kỹ nhá và nhìn kỹ là có dành cho 7 plus nhá ở trên này đó thì dán vào thì cái pin pc này thật với anh em là chất lượng rất là tốt nó tương tự gần như là tương đương với pin theo máy luôn thế là anh em lên thay cái pin này thì tốt hơn bên mình nếu mà thay cái pin này bên mình sẽ bảo hành là 12 tháng anh em ở xa thì anh em có thể đặt hàng qua website hoặc là anh em ở gần thì qua trực tiếp một đội 10 lệch chay mình sẽ thay miễn phí nha miễn phí công nha anh em còn anh em ở xa thì mình sẽ ship CD khi anh em nhận được hàng em phải thanh toán nhé đó lại bóc cái keo ra đó thì khi có cái keo này nó dán nó sẽ không bị long một sọc này bóc keo ra như này nhá đó bây giờ chúng ta sẽ đặt xuống này đặt cái socket vào trước đúng vị trí không tí lại không nhốt một cục pin lên lại sai vị trí đặt xuống như này ok miết tay một chút này miết tay một chút này sau đó ấn này xuống nhá đây ấn này xuống này đấy ấn, này, ấn để cho socket xuống cẩn thận nhá ok ấn phát là xong nó như này đấy nhá rất là chắc chắn đúng không đó rất là chắc chắn này bởi vì keo nó dính vào rồi không keo sẽ rơi ra và sẽ bị long sọc bây giờ lắp rung lại như cũ nhá để cụm rung vào đây đúng cái vị trí ốc này này đó để đúng vị trí ốc nha nó sẽ có một cái chậm cái cái tròn tròn ở đây đúng vị trí của ba cái ốc sau đó ấn cái socket rung xuống để kết nối này ok chưa ở xuống nha bắt ốc vào luôn đây lấy lại cái vít um, bốn cạnh này đó bắt ốc vào luôn đây ấn vào đây thường thường những cái vít này nó sẽ dính vào cái loa bởi vì cái loa nó có từ trường của nam châm đây cái tô vít của chúng ta cũng có nó yếu hơn nên nó hay bị hút vào đây nha đừng quên lắp cái chặn nha cái chặn này đó đừng quên lắp cái chặn vào đây nhiều khi anh em quên nhiều khi anh em lại quên sót mất cái này không sao cả nó không có chạm tính thôi nhưng mà nó không vấn đề gì cả lắp vào thì nó cẩn thận hơn đó sau đó bây giờ là khéo tay lắp màn hình nhá để vào đây này, đây này đúng cáp nha, lắp cáp dưới trước nhé đây đó cáp dưới trên nhé, đó được chưa bây giờ đến các camera trước và loa trong đó, lắp cẩn thận anh em nhé bởi vì cái này nó sẽ cái này sẽ hơi chéo chéo thành ra nhiều khi để nó khó khuyên anh em lên lắp cái này trước chứ lắp các màn hình sau để cẩn thận hơn ok đã là xong bây giờ lại lắp những cái này chuông xuống trước này đó cái chặn này xuống nha xoay đúng chiều là nó sẽ vào thôi xoay khác ngược là nó sẽ không vào Đây thấy chưa anh em thấy chưa đó bây giờ lại dùng cái vít ba cạnh lấy những con ốc ngắn nhé bởi vì con ốc dài nhớ vị trí của nó đấy tất cả là có 6 con ốc ngắn và một con ốc dài mình sẽ làm thật chậm để cho anh em nhìn nhé đó ok ok ok nhá bây giờ là sẽ đến cái chạm màn hình này cái này nó sẽ có một con ốc dài và anh em lưu ý là cái con ốc dài này này là nó sẽ nằm bên trong nhá đây này đó sẽ nằm bên trong này chỉ duy nhất con ốc này là dài thôi còn tất cả là ngắn hết bỏ ra này đó ba con ốc ngắn còn lại này đây nhá anh em lưu ý là lúc anh em làm em để cẩn thận không ốc nó văng mất đó mình lại bị à, đâu mất một ốc một con ốc ngắn rồi không biết là chạy đâu rồi đây là nó dính ở mãi cái này đây, nó nằm ở trong cái này đó ok cẩn thận không rơi mất ốc thiếu thiếu thì cũng không sao đâu nhưng nó hơi buồn cười phải lắp phải đầy đủ mình thực ra mình là người rất là cầu toàn thế này là mình tháo của anh em ra của thằng khách ra ấy lúc mình lắp vào sẽ phải đầy đủ không thiếu cái gì khác thế nhiều thợ nó ẩu nó không thể lắp cái chặn này vào hay không thể lắp cái chặn này cơ bởi vì là nó làm thế cho nó nhanh đỗ tôn thời gian là tự nhiên là dư ra được miếng sắt để bán <laughs> nói cho vui thôi không bán được cái đấy đâu không ai mua làm gì cả đấy nhá thì lười để không lắp thôi đó dán cái tem hành vào có bên mình thì bên mình dán nếu các bạn thay ở nhà thì không cần phải dán đúng không đó dán cái tem hành của bên mình vào đó. trước khi lắp cẩn thận là lần nữa là bật lên để check nha đây này. bật máy lên để kiểm tra xem là cục pin này có ok hay không đúng không đó chắc chắn là pin DCN khi được bán ra ấy, thì sẽ rất là ngon sẽ rất là ngon không vấn đề gì cả kiểm tra được phần trăm pin luôn kiểm tra được kiểu ờ, không bị bảo trì ấy thì nhiều cục pin thay một cục pin kém chất lượng ấy thì trên máy nó sẽ báo là bảo trì anh em nhé nó báo bảo trì như vậy là cục pin đấy mà anh em xả pin đi anh em sạc đầy vào anh em dùng uh, hai lần mà nó không báo được phần trăm ấy thì chứng tỏ của pin kém chất lượng không nên dùng nhá rồi ấn vào cài đặt này xem lại nhá xem pin nó báo bao phần trăm này đó tình trạng pin vẫn là 100 phần trăm anh em nhìn thấy không vẫn là 100 phần trăm nhá nguyên xin nhá nó phải thế ok xong rồi thì bây giờ lắp vào nhá bằng cách là lại anh em lưu ý này nó sẽ nằm ngang là anh em đút vào đây nhá, anh em nhét vào đây này đó sau đó anh em bấm này đó. bấm này bấm này bấm này cẩn thận nhá miết lại lần nữa này đó thực ra máy vỏ zin nó sẽ rất là khít vúi vuốt tay đây rất là mịn này đó lắp vào rồi là ok đó bây giờ là sẽ lắp ốc cho vào đây cho hai con ốc uh, dưới máy vào đây hai con gọi ốc đít máy dùng cái tô vít nhiều cạnh cũ vặn vào à. vào nha ok mình sẽ dán lại tem màn hình đó sẽ bóc ra và mình sẽ dán lại tay bài ok thế là xong rồi đấy rất đơn giản đúng không rất đơn giản để thay pin cho anh em đây đó. chỉ mất có mấy phút thôi chưa đến 10 phút là anh đã thay xong rồi ok nhá đó và dùng bình thường đó pin rất là tốt pin này phải dùng được khoảng 2 à, năm bên mình bảo hành cái pin này là một năm anh em nhé một năm nếu trường hợp anh em dùng bị phồng là một này bị uh, báo ảo là hai này bị ờ, hệ uh, không báo dưới 85% là ba này và bị sụt phần trăm quá nhanh thì bên mình trong vòng 12 tháng bên mình sẽ thay cục pin khác có nghĩa là thay cục pin mới luôn cho anh em hoàn toàn yên tâm và để mua pin này thì anh em cũng có thể vào website bên mình là mở mnm.vn mình để đường link bên dưới ấy. anh em vào đặt hàng ở trên website để mua của pin này bên là ship CD toàn quốc cho anh em đó khi nhận được hàng bên mình sẽ hỗ trợ anh em cách thay qua online nếu anh em muốn còn nếu anh em không thay được anh em có thể đem vào thợ nhá cục pin có bất cứ vấn đề gì đó còn nguyên cả bảo hành không bị gãy cáp mình sẽ đổi cho anh em một pin khác đó anh em xem clip này thấy hay thì uh, nhớ cho mình một like để ủng hộ chia sẻ mọi người cùng xem nhớ subscribe kênh youtube của mình để đón chờ những clip mới nhất cảm ơn anh em xem clip nha tạm anh em